phi từ 1 km bay về đến mồi luôn ác vãi con này mùi vẫn chưa treo em nhỉ bay mà phát từ ngọn đồi bên kia sang đây luôn xong mấy người khôn nhỉ hay như thế nó mới hay nó không nhắm vào cầu mồi chỉ đứng hót thôi con nó không đánh mà không thèm đánh khinh mồi đấu thế mê phê đây là em mồi thực chiến của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn anh em xong mới lại còn không xong cơ nó không bập bênh nó phải xuống ít cầu dưới cơ chết ớt thịt mạnh chơi nhưng mà nó lên trên phải <coughs> xuống dưới này cơ mà ít nữa đấy đấy úi rồi vẫn không dụng đi thế mới hay đợi nó sang bên kia đấy đúng rồi nào sập mẹ mặc mặc mắc lưới con này lì nhở không giá vơ xong rất là gấu nào xem làm gì nào clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em một con à, bổi à, rất là gấu rồi đi ra lấy uh, chim em <clears throat> phi từ uh, phi từ độ một cây số về chiến mồi luôn này cầm áo lông nhanh phi từ khoảng cách một cây số này cầm quay cho anh đừng bấm vào đâu nhé Xem đi tí ra ngoài ác nhá lão vù vui biết ngay mà bạc lắm Có hoa mơ ở đầu này Có biết hoa mơ ở đầu này Đấy Rất là ác nhưng mà gặp em mồi thực chiến thì thôi Đấy, hoa mơ ở đầu Ok